sẽ đón lượt khách quốc tế đạt ngưỡng kỷ lục từ sau đại dịch Covid-19. Những ngày cận Tết Nguyên đáng Quý Mão chắc chắn sẽ là chuỗi ngày giao quốc tế cảng hàng không Tân Sơn Nhất sôi động và đầy xúc cảm nhất. Bởi năm nay, các nước lớn mở cửa đường hàng không sau dịch bệnh Covid-19 nên sân bay Tân Sơn Nhất kỳ vọng sẽ chào đón hàng trăm nghìn Việt Kiều quay trở lại sau những 3 năm không được về thăm nhà. Hình ảnh hàng trăm người ngồi chờ người thân từ nước ngoài về Việt Nam bên ngoài khu vực hành lang sân bay Tân Sơn Nhất. Dự kiến năm nay, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón 40.000 lượt khách mỗi ngày, cao điểm có thể kéo dài từ 5 tháng 1 đến 6 tháng 2. Báo Tổ quốc.vn cho biết thêm. Nhưng có lẽ năm nào cũng vậy, hòa trong niềm vui của những người Việt sống nơi xứ người khi được trở về quê hương, được người thân chào đón là những phiền hà bực dọc bởi các nạn nhũng nhiễu tiêu cực ở khắp mọi nẻo đường từ khi bắt đầu lên kế hoạch về thăm Việt Nam nhưng đối với các cán bộ đại sứ quán, lãnh sứ quán Việt Nam ở nước ngoài và hải quan an ninh sân bay thì là dịp còn vui hơn Tết, vì thời điểm cận Tết là mùa bội thu ngoại tệ từ Việt Kiều về nước. Dạo một vòng trong nhóm Facebook tôi và sứ quán, không khó để tìm thấy những bài viết, bình luận của nhiều khúc ruột ngàn dặm ở khắp nơi trên thế giới, nói về những trải nghiệm của họ từ khi bắt đầu muốn về quê hương, hưởng cái Tết bên người thân. Một Facebooker có tên Đỗ Rina chia sẻ, ở nước ngoài thì bị lãnh sứ quán hành, về tới sân bay thì bị hải quan hành. Trả lời bình luận của Đỗ Rina, Facebooker tên Nguyễn Thị Huyền Trang, người chia sẻ bài viết du khách người Singapore tố nhân viên xuất cảnh, vòi tiền ở sân bay nội bài đồng tình. Mỗi lần về thăm gia đình nghĩ tới hải quan Việt Nam mà oải. Hình ảnh nhóm tôi và sứ quán trên Facebook. Đối với phần đông kiều bào, việc nghe nói về các tiêu cực, nhũng nhiễu và trộm cắp khi về Việt Nam tương đối sẽ cảm thấy bình thường. Tuy nhiên nếu chưa tận mắt thấy tai nghe hoặc chính bản thân chưa rơi vào hoàn cảnh đó thì khó có thể nhận thấy được sự khốn khổ. Nhiều Việt Kiều tỏ ra bức xúc hơn vì phải đối phó với vô số cửa ải làm tiền từ cửa ngõ sân bay cho đến khi đặt chân tới nhà. Một Facebooker khác có tên Huỳnh Ngọc Khánh Linh vừa về nước bình luận dưới bài viết của Nguyễn Thị Huyền Trang mình mới về tới Sài Gòn hôm tối 31 tháng 12 và bị rất nhiều nhân viên sân bay làm tiền, phải cúng đâu đó hơn 100 đô vì nhiều người tới hạch sách, cứ mỗi người là phải đưa 10 tới 20 đô nên cũng không biết con số chính xác là bao nhiêu. Đi một chuyến bay dài đã mệt mỏi mà về tới đất mẹ còn phải đấu trí với những người này thì thực sự vừa chán vừa sợ, chẳng muốn về nhiều. Hình ảnh du khách người Singapore đăng bài tố cáo anh bị nhân viên an ninh sân bay nội bài vòi tiền tiếp vào ngày 2 tháng 1. Chia sẻ với BBC News tiếng Việt hôm 4 tháng 1, ông Hoàng Hùng, một trong những quản trị viên của nhóm tôi và sứ quán nêu ý kiến. Theo tôi thì trước hết, nhà nước phải trả lương xứng đáng với việc của các công chức và xử lý nghiêm khắc các trường hợp vòi vĩnh này. Về phía người dân thì phải kiên quyết không đưa tiền cho các công chức này và phản ánh ngay khi bị vòi vĩnh. Những người ở xa xứ chặn đường trở về nhà xa vạn dặm, gặp nhiều trắc trở, nhưng trong tâm trí mọi người, quê hương là nơi trú ngụ bình an của tâm hồn. Dẫu rằng có những việc không mong muốn xảy ra, nhưng đối với đa số người, họ vẫn coi đó là chuyện vặt vảnh không đáng quan tâm bên cạnh niềm vui được đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, những tiêu cực như thế từ lâu đã là ung nhọt và không bao giờ được chữa khỏi, chỉ càng góp phần làm cho đất nước trở nên xấu xí, không chỉ trong mắt kiều bào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 Chính trường Mỹ do hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thay phiên nhau lãnh đạo. Giữa hai đảng có mối bất đồng về rất nhiều vấn đề, vấn đề di dân, vấn đề an sinh, đường lối phát triển kinh tế. Tuy nhiên, họ lại luôn đồng thuận trong vấn đề về Trung Quốc. Hình ảnh bài báo trên VOA. Sau giai đoạn nắm quyền tại Hạ viện của đảng Dân Chủ, giờ đây Hạ viện mới do Cộng hòa lãnh đạo. Cuộc bỏ phiếu hôm 10 tháng 1 với 365 trên 65 phiếu thuận một lần nữa cho thấy sự nhất trí cao của hai đảng trong vấn đề về Trung Quốc. Ủy ban này do dân biểu Mike Gallagher làm chủ tịch sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, từ thương mại, quốc phòng đến chính sách đối ngoại, công nghệ và cả nhân quyền. Trả lời trang Politico, vào tuần trước ông Gallagher nói, chúng tôi sẽ tìm kiếm một mục tiêu lớn. Những việc trước mắt chúng ta cần làm để ngăn chặn Thế chiến thứ ba bùng nổ ở Đài Loan là gì? và kế đó là những khoản đầu tư dài hạn mà chúng ta cần thực hiện để giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh lạnh mới này với đảng Cộng sản Trung Quốc, VOA đưa tin. Phản ứng lại động thái này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh. Chúng tôi hy vọng rằng những người ở phía Hoa Kỳ sẽ nhìn nhận Trung Quốc và quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc một cách khách quan và hợp lý, hành động vì lợi ích của chính Hoa Kỳ và lợi ích chung với Trung Quốc thu hẹp bất đồng và thúc đẩy quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, hòa bình cùng tồn tại và hợp tác cùng có lợi giữa hai nước, theo Reuters. Hình ảnh comment của Vincent An trên VOA. Nick Vincent An nhận xét trong bình luận của VOA rằng Mỹ đã rụt rịch chuyển trục qua Đông Á từ thời Obama, nhưng chỉ bắt đầu từ thời Trump và giờ tiếp nối mạnh mẽ hơn ở thời Biden cũng như các tổng thống Mỹ tiếp theo. Mỹ và cả thế giới đã đánh giá sai về Trung Quốc đã giúp Trung Quốc phát triển, hy vọng Trung Quốc trở thành một quốc gia dân chủ, sai hoàn toàn. Hồ sơ này cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều đồng lòng chỉ vì quyền lợi đất nước vậy thôi. Phát biểu khi bỏ phiếu thành lập ủy ban này, tân chủ tịch Hạ viện Calvin McCarthy nói Một trong những quan ngại lớn nhất trong tương lai là chúng ta tụt hậu so với Trung Quốc Cộng sản. Chúng tôi đã dành nhiều thập kỷ để thông qua các chính sách chào đón Trung Quốc vào hệ thống toàn cầu Đổi lại, Trung Quốc đã xuất khẩu sự áp bức, xâm lược và chủ nghĩa bài Mỹ. Tiến sĩ Hoàng Việt, chuyên gia luật quốc tế và an ninh khu vực, nêu nhận định với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh rằng việc thành lập ủy ban này của Mỹ báo hiệu trong thời gian sắp tới mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ có nhiều căng thẳng và sự căng thẳng này khó mà giảm bớt được. Hình ảnh bài phân tích lý do người Việt không ưa Trung Quốc. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một chuyên gia về Trung Quốc tại California, nếu nhận định với VOA rằng họ dùng tên là Ủy ban Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chúng ta nếu để ý thì sẽ thấy một sự khác biệt rõ ràng. Hoa Kỳ xác nhận toàn dân Trung Quốc không phải là kẻ thù của Hoa Kỳ, mà chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc, là kẻ đang cai trị tại Trung Quốc, là mối đe dọa cho người dân Trung Quốc cũng như cho hòa bình thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam vốn tự coi mình là đàn em của Đảng Cộng sản Trung Quốc tất nhiên phải quan tâm vấn đề này. Ông Tập từng nói với ông Trọng đại ý rằng Việt Nam Trung Quốc là hai đảng Cộng sản cầm quyền của hai nước, nên đứng vững trước sự can thiệp của nước ngoài, hàm ý ám chỉ Hoa Kỳ. Tuy đảng Cộng sản Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc, nhưng người dân Việt Nam không ưa gì Trung Quốc, và từ lâu người Việt Nam đã mong chờ sự ủng hộ từ Mỹ để chống Trung Quốc. Từ năm 2007, khi cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần đầu nổ ra ở Sài Gòn,